Xin kính chào toàn thể anh em trong hình nhóm kính Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh video của em Like Máy cắt nhôm Factor VN Em đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Và trong tháng 6 năm 2020 Công ty Factor Việt Nam xin ra mắt đến quý anh chị và các bạn Một dòng sản phẩm mới trong một dây chuyền sản xuất cửa nhôm Đó là sản phẩm máy đột nhập đa năng 14 dao Và máy đột nhập này hiện tại sẽ làm được cho các nhôm hệ sinh Sinfa 55 Toban và BMA và để anh em có thể là biết được uh, chi tiết công dụng của dòng sản phẩm mới này thì uh, em sẽ tiến lại gần hơn và giới thiệu uh, chi tiết chức năng của từng dao cho anh em được rõ và con máy đột nhập đa năng 14 dao này được uh, sử dụng bằng hơi với nồi hơi được làm hoàn toàn bằng nhôm to đảm bảo uh, bơm đủ lượng hơi vào cho anh em hoạt động và trên máy còn được tích hợp cho mình đó là hai cái vòi xả khí và giảm thanh để giảm đi tiếng ồn cho anh em trong quá trình làm việc ở nơi đông dân cư. Và con dao số 1 của dòng sản phẩm này sẽ nhập cho hệ khung bao hệ các cạnh Slima, lùa Slima 60, cánh cửa sổ mở quay Slima. Dao số 2 sẽ đột cho khung bao vách lùa hệ Sinfa và Rima. Dao số 3 sẽ đột cho khung bao cửa sổ Slima 60 nho số 4, đột cánh lùa 55 các hệ và đố tách khung 3313. Nho số 5 sẽ đột cho lỗ hanh truyền khóa C459. Nho số 6, đột cánh sổ quay xuyến pha CMA60, cánh đi Lima và đố bằng 3203. Nho số 7 sẽ đột cho ấp hông của lùa 55. Nho số 8 đột cho cánh sổ quay khung bao cửa đi Brima. Nho số 9 sẽ đột cho cánh bao cửa đi sinh pha GMA 60 Nhà số 10 Đột cho cánh đi mở quay Rim và Rima Nhà số 11 Đột cho cánh mở quay hệ vách cạnh và xích trượt 3, Nhà số 12 Đột cho bánh xe lùa 55 Nhà số 13 Đột lỗ thoát nước các hệ 55 Và giao số 14 Giao số 14 sẽ đột cho ngàm cửa đi mở quay một cánh và trên đây là tổng thể về à, máy đột dập đa năng 14 dao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 Và anh em nào muốn được trực tiếp đến với tổng kho để test nhôm thì ờ, có thể đến bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hoặc khu du lịch Suối Tiên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Em sẽ hỗ trợ và hướng dẫn anh em cách ờ, sử dụng và vận hành máy móc. Xin cảm ơn anh em đã luôn đồng hành cùng kênh video Máy Cắt Nhôm Factor VN. Xin kính chúc cho quý anh em thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.